Một cuộc đối đầu mà được dự đoán sẽ là rất được trông chờ tại sân bóng đá của chúng ta ngày hôm nay Và như vậy một cuộc so tài giữa Điện lạnh Nguyễn Phát cùng với cao thủ FC Đồng Tiến cũng đã chính thức được bắt đầu Chúng ta hãy cùng chờ vào những diễn biến ở trong trận đấu ngày hôm nay Số 11 Hoàng Em, số 13 Hữu Thứ, số 14 Sang Ba Hù, số 15 Thành Tín, số 17 Huy Nhỏ, số 77 Nguy hiểm, một cơ hội khó vào đó là cú dứt điểm của số 19 A Sĩ Mặc dù cho là ở những thời điểm vừa qua Đây sẽ là cơ hội dành cho Điền Lành Huy Phát Khi mà cầu thủ ma số 69 đang có tình huống khá trống ở hành biên ở hành lang bên trái Nhưng sau đó là cú dứt điểm chưa chính xác Nguy hiểm quá Sang báo hữu cơ hội không vào đó là một pha bóng mà cao thủ để lấy phát cũng một lần nữa cho cơ hội trôi qua mặc dù anh hùng lúc này cũng đã luống tuổi nhưng anh đang cho thấy giống như là một trong những máy cày ở trên sân giống như hình mẫu của Kante tại Chelsea khá nguy hiểm Bách truyền Nguy hiểm Và như vậy ờ, dường như Thanh Sang đã có một pha xử lý ở ngoài vòng 16m20 ở ngoài phạm vi hoạt động của mình và một chiếc thẻ vàng cũng đã được trọng tài rút ra. Đó là bốn quả đầu xuân từ trọng tài dành cho thủ môn Thanh Sang. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng bóng sẽ đi như thế nào và quyết định thuộc về cầu thủ mang áo số 15 có thể là một ừ, tình huống suốt hàng chăng? Đúng vậy, không chính xác có khoảng trống lên dưới điểm làm gì nào đó là đường truyền không vào gặp huy vẫn không vào hai cú thi điểm liên tiếp của cao thủ điện lạnh nguyên mát và vẫn chưa có bàn thắng dành cho cao thủ áo đỏ đầu tiên là số 99 trọng thuyền bóng đá chạm vào cột dọc bóng đá bay ra và bóng đến chân của đội trưởng ngọc huy nhưng ngọc huy đã không thể chiến thắng được thủ môn thanh sang vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho các thủ địa lành đôi mắt và vẫn là một tình huống phạt góc có vào quá đáng tiếc sân 79 nơi đây dường như đang có một lời nguyền đối với các thủ địa lành đôi mắt khi mà những lần mà họ thi đấu tại đây đây thì rất nhiều những tình huống mà họ đưa bóng chạm cột hoặc là chạm xà. anh An rất hay rồi tốc độ ái sĩ á sĩ làm gì nào rất đơn độc á sĩ có thể dứt điểm ngay đó là cú ra chân bằng chân trái của cầu thủ ba số 16 Mà chúng ta hãy cùng nhìn về việc mà đội trường tiền đạo mang số 17 là Tín Caric đã phải vất vả như thế nào và cơ hội dành cho FC Đồng Tiến một chiếc thẻ vàng một tấm thiệp mừng xuân màu vàng dành cho các cầu thủ điện lạnh với bát và như vậy chúng ta xác định sẽ là một tình huống ở ờ, sát với vòng cấm địa của thủ môn Grizzly một quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ FC Đồng Tiến chúng ta hãy cùng chờ vào tình huống cố định này và liệu rằng mọi thứ sẽ diễn ra với một thế trận như thế nào không vào vẫn không vào vẫn không vào quá hay một trận đấu quá hay nhưng vào thời điểm này là quá tiếc dành cho cả hai đội khi mà những cơ hội lần lượt lần lượt cứ thế mà trôi qua và A Hoài là người đã có pha kết thúc cuối cùng Thủ môn Grizzly cũng đã chơi rất hay Sang Ba Hồ đều bóng vào Đánh đau Đó là cú đánh đầu của Phạm Nhường Và cú dứt điểm đầu tiên kể từ lúc mà trận sút này có mặt Đó là cú dứt điểm bằng đầu Và đó cũng là tình huống cuối cùng ở trận bộ này Và tỷ số vẫn đang là không đều Và như vậy hiệp hai của chúng ta cũng đã chính thức được bắt đầu Thành đến Thành Tín đã rất tốt rồi Nhưng Thanh Sang nói là rất tiếc Một pha bóng mà Thanh Sang như thường lệ Đã có một pha bay lượn xuất thần để có thể cản phá những cú dứt điểm đến từ các thủ điện lành Huy Phát và một lần nữa thì Thanh Sang lại minh chứng điều đó. Một bản hợp đồng rất giá trị, rất đáng đồng tiền bắt gạo của cao thủ FC Đồng Tiến ở vị trí thủ môn. Quý Hiệu Hóa vẫn không vào một ngày tương đối là đen đủi đối với các cầu thủ điện lành huy phát hàng tiền vệ của điện lành huy phát cũng đóng góp rất lớn trong việc hỗ trợ cho những cầu thủ thi đấu hàng phòng ngự vào ngay lúc này thì các cầu thủ điện lành huy phát cũng đã có cho mình bàn thắng để mở tỷ số sau tất cả những pha bóng mà để lại cú phát đã bỏ lỡ thì cái lúc này thì sang bao hủ cũng đã chính thức hiện tên lên bảng điện tử bảng điện tử đã hiện lên cái tên của sang bao hủ đây là một cú dứt điểm rất tốt và dù cho là ở những thời điểm vừa qua thanh sang cũng đã chơi cực hay nhưng cú đá này là vượt quá khả năng của thanh sang quá rồi rõ ràng là sức mạnh tấn công của các cầu thủ để lại Huy phát vào lúc này là chưa được thể hiện một cách đủ tốt Anh An Rất nỗ lực Đó là một pha bóng rất nỗ lực của anh Đại để có thể truy cản được cầu thủ áo số 27 Một quả đá phạt ở ngoài sân nhà của các thủ FC Đồng Tiến Anh An Cơ đây rồi Bố đều dành cho các thủ FC Đồng Điền Và với những gì đã thể hiện vừa qua thì anh đã xứng đáng có cho mình một bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay Chiến tuyến phòng ngự của Điện Lạnh Huy Phát đã bị loại bỏ, đã bị vỡ nát Và tốc độ của anh An, khả năng tạo ra đột biến của anh An lúc này mới được thể hiện chỉ cần một khoảng khắc là đủ để giúp cho các thủ đồng tiến có cho mình bàn thắng rất hay rồi anh An cơ đây rồi quá đẳng cấp quá đẳng cấp cho cú dứt điểm nhưng chỉ thiếu đi sự chính xác mà thôi rất đáng tiếc dành cho anh An về ý tưởng là rất tốt và cách thực hiện cũng là đạt chuẩn đạt chuẩn mực nhưng sự chính xác lại thiếu đi tiến Gareth nguy hiểm không vào hoàng em đã chơi rất tốt rồi một tí nữa thì những sự kết nối đã đến từ Tính Carrick, Hoàng Em cùng với Phạm Nhượng. So với hiệp 1 thì trọng thuyền không có quá nhiều những tình huống ra cao. Tiếp tục là Phạm Nhượng đây rồi. lại một tình huống nữa Tiến Carrick đã chọc khe quá hay rồi Nhưng một lần nữa Sự bỏ lỡ lại đến từ cái chân của Phạm Nhượng Ngày hôm nay Điền Lành Huy Phát họ không có nhiều những thành gươm thật sự sắc bén Và Ngay lúc này thì số 81 Phạm Nhường đã phá được dớp của mình Bây giờ thì anh mới có thể ghi bàn thắng dành cho cao thủ Điện lạnh Huy Phát bằng một cú dứt điểm chính xác Đến lúc này thì sự chính xác mới đến dành cho chân sút mặc áo số 81 Phạm Nhượng của câu lạc bộ Điện lạnh Huy Phát. Và thanh Sang cũng đã hoàn toàn bó tay ở trong pha bóng vừa rồi. không khó đối với Minh Trạng Và đó cũng là tình huống cuối cùng Và sau tất cả những nỗ lực và những sự cố gắng trong việc điều chỉnh vận hành lối chơi của Điền Lành Huy Phát Thì họ cũng đã có kiếp cho mình một bàn thắng do công của Phạm Nhượng để giành được số điểm tuyệt đối Trong trận đấu ngày hôm nay với cao thủ FC Đồng Tiến FC Đồng Tiến cũng đã có một trận đấu có thể nói là thành công Và họ cũng đã rất hay trong việc làm khó dễ đối với những cầu thủ bên phía Điền Lành Huy Phát